chào các bác nhá à, shop Tân Ánh xin chào tất cả anh em à, hôm nay uh, shop làm video ngắn ngắn giới thiệu cho các bác uh, chi tiết cái con uh, chim cuốc bổi nhá chi tiết con chim cuốc bổi mà bên shop đang cung cấp hàng rất là đẹp rất là tuyệt vời luôn các bác nhìn này cái hàng này ấy, nó là hàng nột da và nhồi bông nhá các bác nhá hàng nhồi bông à, có tạo mắt giả này lông lá rất là mượt à, tròn chỉnh các bác nhìn giống như con chim thật luôn nó không có phải là à, hàng tiêm hóc môn nó hóc hát luôn nha các bác nhá đây các bác nhìn thực tế đây con cốt rất chi là đẹp Đấy nhá đây chân đẻ đây nha các bác nhá à, các bác để ý quan sát kỹ đây, lông nó rất là mượt hàng nó tròn trịa này hàng này hàng nhồi bông mà nó không có thuốc không có hóa chất nhé đảm bảo cho nó không có cái gì là độc hại các bác nhé cái này các bác ờ, dùng giữ gìn thì nó rất là bền nhé Đấy, rất là bền Đấy, con cuốc này là Đây, con này là con đực này các bác này Đấy, làm tròn đẹp Đây. Đấy. Đây là thực tế con cuốc nhé các bác nhé Thực tế con cuốc uh, ờ, shop làm quay video như nào thì các bác sẽ nhận được một cái con cuốc giống như vậy giống đặc luôn nhìn sơ thì rất là giống con cuốc thật luôn không có khác tí nào hết đây này các bác này nhìn lông lá nó mượt nó mượt nhá nó tròn nó mập nó nhìn nó không có hốc hác nhá cái miệng này nó mở vừa phải này có mắt giả này giống là con súc thật luôn đó và các bác này cái con này làm rất cầu kỳ nhá cái phần xương chân này này là cái dây ờ, dây kẽm này là xiên qua lớp da nhé xiên qua chui vào trong rồi luôn xiên chui vào trong là xiên lên chứ không phải là để cái dây thép ờ, kẹp ở phía ngoài và đấy bằng dính quấn rồi các bác nhé cái này nó làm rất cầu kỳ làm rất là đẹp cái này là nghệ nhân làm ra này là cũng rất là khéo tay nhé rất, mất mất rất là công các bác nhá đấy. đây là cái hàng con cuốc uh, ờ, thuộc cuốc mồi giả bên uh, shop Tân Ánh shop Ngọc Ánh đang cung cấp nhá các bác nhá à, cái này thì giá thành nó sẽ hơi cao anh em sẽ thắc mắc là giá nó hơi cao nhưng mà các bác là à, thông cảm một chút là à, tiền nào của đấy nó đắt nhưng mà nó sắt ra miếng các bác nhá nhìn nó đẹp nó ưng ý giá cái hành của một con cuốc này bên shop đang bán là 250.000 250.000 trên một con đã bao gồm ở cước phí rồi các bác mua hai con hay là các bác mua con cuốc này kèm theo đồ ấy, thì sẽ được ờ, chiết khấu giảm đi nhá thế còn các bác uh, mua một con cuốc này không thì giá sẽ là hai trăm rưỡi thì các bác cũng nói là sao giá lại cao thế một số đơn vị khác bán có 200 trăm bảy trăm tám nhiều khi trăm rưỡi cũng có nhưng mà các bác thông cảm là những cái hàng đấy nó cực kỳ là xấu à, shop cũng có mấy con này kìa mấy con cái giá mà trăm sáu trăm bảy nó thật sự là không muốn quay video thế khi quay video chi tiết thì các bác nhìn thì các bác sẽ nhận xét luôn là cái này thì cho không còn không lấy luôn đừng nói gì trăm rưỡi nhá đấy đâm ra là anh em mình chơi cái đồ thì nó đẹp nó kỹ nó thể hiện được cái đẳng cấp chơi chứ còn cứ phải là cái con cuốc thì trăm rưỡi nó cũng có đấy trăm ờ, sáu trăm bảy cũng có thôi nhưng mà cái hàng này nó là hàng đẹp hàng chuẩn hàng chỉnh nhá thì giá nó phải ờ, hơi cao một chút thì các bác cũng gắng ờ, thông cảm nhá mình chơi hàng đẹp thì mình phải chấp nhận giá nó cao đây shop quay thực tế cái con cuốc này cho các bác xem này rất là đẹp Đấy, các bác nhận được con cuốc thì nó đúng y như vậy nhé Đây, tròn chỉnh căng phòng mắt giả cái miệng nó mở vừa phải giống như cái con cuốc thật nó có nói chung là mình nhìn, sơ qua ấy, là nó có hồn nó có hồn các bác nhé nó giống như là cái con ờ, bổi thật ở ngoài ấy, nó có hồn chứ nó không phải như là cái con cuốc uh, nhìn kia nó nó hốc hác nông ná nó ngủ xù rồi mắt nó không có nó móp mép Đấy, cái chân này này dây kẽm này luồn xui ở trong luôn làm rất là kỹ nhé hàng này hàng làm rất kỹ các bác nhá đấy các bác uh, lưu ý nha giá nó là là, là 250.000 nhá 250.000 cho một con cuốc này đã bao gồm cả cơ khí hết rồi nhá rồi xin cảm ơn các bác